tích cầu cho ngày mai ngày 31 tháng 3 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé Giá đặc biệt thì hôm nay ra 04 Nhất to thì lại ra 32 này Với lô tô thì ngày hôm nay đầu năm bị câm rồi Đó Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 23 Đó Còn lô cặp thì ngày hôm nay chỉ có cái cặp 0440 ừ, 2332 ấy, thì ngày hôm nay thì cũng đã nổ ra ba nháy lô rất là tương bừng rực rỡ rồi đặc biệt thì ra 04 rồi thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì à, sau mấy ngày chúng ta ăn thông rực rỡ cả đè cả lô thì ngày hôm nay hơi đáng tiếc một chút à, đã chưa đưa các bạn được về bờ bến an toàn à, với cái đè chạm và bạch thủ vip thế nhưng mà à, thôi không sao thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm gửi một chút ở nhà chủ lô chủ đề nhá thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là sót xét cầu kèo thật là ok sẽ ừ, cố gắng là ngày mai hy vọng là sẽ cho chúng ta um,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 thì ngày hôm nay không bốn mã nổ tương bừng rực rỡ rồi đã đưa các thành viên ở nhóm tư nâng của mình những bạn là đã tin tưởng vào nhóm của mình về bờ bến rất là an toàn thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ ấy các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn ở trên video thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 mình lưu ý với các bạn một chút là các bạn hãy ghi nhớ từng cái số điện thoại của mình vào bởi vì là hiện tại thì đang có rất là nhiều những thành phần xấu họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình và những dùng những cái số zalo khác nhau để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn thì các bạn hãy ghi nhớ giúp mình là 0963236194 các bạn nhé đó thì à, bây giờ đây mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn ngày 31 tháng 3 thì à, mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 6 đã đọc thủ đề là 1166 nhá và bạch vip là 1221 dần đấy rút gọn ngày mai sẽ có 010 121 131 151 171 060 262 464 565 và 686